ghê lắm con này là con mà công nhận ăn cơm mà trên này ngon thật ngon không ngon ngang nhà hàng các bạn ạ <laughs> nói chung là rất là vui nói chung là hạnh phúc lắm cảm giác là tuyệt vời vượt qua một cái sự khó khăn vất vả thì bây giờ nó thành quả nó được như thế thì vui hạnh phúc rồi là cảm thấy um, vượt qua được thử thách cuộc sống đây là một cái thử thách đầu tiên trong trong trong, trong lĩnh vực à, làm việc của mình lắm Xin chào tất cả mọi người Chào các bạn Chào tất cả các bạn <laughs> à, Chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang nhé Thì à, mình à, cũng đi à, ghé lên thăm à, là, là em à, trai bản, kênh trai bản em Khánh Tình thì được à, lời mời của kênh là em gái bản Mà trước khi thì à, mình vào mình nói chuyện với mọi người Thì hôm nay thì Giang với em trình là một ít gà bên đây là một ít à, à. chai nước ngọt để để à, gửi tặng cho bà con ở Cống Dua con đường Huyền Thoại và trước khi mà mình làm YouTube này thì trước là Giang làm trên Hà Giang trước khi mình chưa mở kênh thì mình với em Khánh Tình này cũng đã từng đi giúp em gái bản trở đồ thiện nguyện bà con nay được uh, mời của em lên đây để thăm là cái công trình mà em gái à, bản đã làm thời gian vừa qua và trong một đường uh, huyền thoại rồi rất là tuyệt vời vâng. nhân vật này thì tất cả mọi người cũng đã biết rồi trên à, kênh gái bản ở ờ, đây vào anh em vào mở cái hộp quà của anh em trai bản và giang anh giang cái gì nhỉ phát thực giang giang nhỉ mua cái gì đây mua cái gì gà với cái gì nước này đi uh, kiểu đi dọc ô có cả đá cơ à ngon đấy để đá này lạnh uh, ờ, có mà không đá cho bà con mát lạnh gì nóng quá đá uống bia à thì, uống uh, nước <laughs> người nhá đấy thì là mình gửi là trao cho em đi tú gà gà trao em đi tú thì em đi tú sẽ gửi cho bà con dân bản ở đây vâng. gà to béo đấy lên với mọi người đấy thì hai anh em không có gì đâu gửi cho bà con nước ngọt nhá rồi vâng giải vâng khát với gà em ơi đi làm luôn rồi anh ấy làm mấy em một con rồi đi rửa dưới suối kia Xin cảm ơn nhá, đây nước ờ, ngọt đây. Nước ngọt đây. Bà con ơi, mới mà có cái ờ, gì ủ thì tốt quá nhỉ? Cái cái Đây. Ông ơi. Ờ, anh em lên gửi <laughs> tặng uống giải khát. Hầu đi, hầu đi. Hầu đi, hầu đi, bà con những vâng người mà là lon. Hầu đi. Có có không? Có có cốc hoặc bát gì đấy. À, tông đá vào cho nó mát. Úi rồi, sao không mặc quần áo vào kia? Ừ. À? mấy em kìa cháu đưa cho các cháu nhỏ tình phát cho các cháu nhỏ Mất, à, nắng Các bác uống đi cho nó mát Nếu mà có <laughs> ấy thì mình cắt cái này ra này Cắt cái cốc này ra cho đá vào cho nó mát Ôi à. có đá này Chè chơi túi luôn cả trong này này Cho đá cho vào túi này này À, không mọi người mua chè thế nào Đây, các cháu lên lấy nước mà uống đi Nó sao đâu, uống nước thì đã khát bác còn uh, ờ, lấy sức chiến đấu nữa trên kia bảo uh, bác tú nó cho cô cô ấy chế này cô ui ơi nhìn trẻ thế đây là là đoàn này là cảm ơn anh em nhé ờ, đến là ờ, giúp bà con à, quả quả chè chất lượng <laughs> đây là chè chè này là của anh em vừa đi mua thế mọi người thấy vi tú ở trên này thế nào tính cách như thế nào trong này à, đến nơi rồi cái bản đấy cái bản đến đấy rồi nó cả lắm là làm đâu mà anh ấy cả ông nó thôi à, nó là cái bản tuyệt vời đúng không đúng rồi mà mình thấy em thì cũng, ờ, thấy mọi người là rất nhiệt tình và con đây ai cũng chịu khó vâng. cái, đưa cho mấy cháu đi cơ cháu thế là nấu tại tại đây luôn này nấu đây luôn Hôm trước thì ăn nắng ở ngoài ngoài trên mà anh để giới thiệu ở qua cho mọi người biết là cái cái cầu này làm lâu chưa cái này cầu này là lâu rồi đấy à thế à vâng. thế là đợt trước là mọi à? người lấy cát ở đây đấy vâng ạ à. Ừ. mình lấy cát từ đây luôn vâng vâng à. này lên thì uh, à, đấy bà con trên này thì uh, làm xong đường rồi trước là bà con ờ, là đang đang làm thì ờ, lấy cát đây thì anh em nói chuyện là lấy cát đây không cái, con lên đây lấy uh, xong lấy thôi à đây à cái hàng đá này ừ. lấy nhưng mà tìm mà ồ đấy như bạn vị trí kè kìa rất là giỏi làn can làn kiếc đàng hoàng nha thằng này thì chắc chắn là ô tô không lên được chỉ là để bà con đi xe máy thôi đấy là thuận tiện và đường lên trên này còn rất là xa Cào lên trên này khoảng mấy cây số nữa anh? hai cây hai cây à? Vâng. hai giờ Cũng giờ là vất vả Con xem nhìn các anh làm trên đấy là là biết rồi trên, trên video là biết rồi <laughs> là rất là tuyệt vời con người cái, cái là sự nỗ lực của của con người ấy vâng. ừ, nó là là ấy đấy có sức người thì đúng là sỏi đá thành cơm nhất là là là gái bản nữa vừa đẹp trai nhá đen xì có <laughs> <laughs> tâm thì không phải nói rồi ừ. điều đó để ai công nhận rồi nhưng cái là quan trọng là làm này thôi bà con cố gắng nhỉ động viên nhau làm này, đấy là xong hết rồi chứ nhỉ xong hết rồi bây giờ hết ờ. mấy à, thằng này cũng đang làm hai ngày hôm nay đấy à, à, à. <laughs> xong rồi à. Đây ừ. là đến tối là xong rồi ừ. cố gắng à. bao nhiêu uh, gần một năm rồi 11 tháng à, đúng 11 tháng ừ, đến hôm nay là hôm nay ngày ngày chốt buổi ừ. buổi ngày hôm nay là cuối cùng luôn không thấy nói là sự, sự, sự à, đoàn kết của bà con rất là tốt của bản mình hay gọi là bản cúng rua mình chứ luôn nhé nhỉ bác nhỉ à đấy à, cúng bản à trên này thì khoảng bao nhiêu hộ 25, 26, ờ, bây giờ lên 28 rồi 28 Mấy ừ. nơi đường đẹp thì càng đông dân Với... <laughs> Nước uống đi, các anh ấy nước uống đi Bóc lấy uống đi, mình ngại đâu còn nhiều mà 6 ờ, hộp mà <laughs> Chẳng mấy chốc lại, chẳng mấy chốc lên thành phố công chúa Để cho các cháu La cua này là 7 người À thế à Đúng, nhờ ừ. 29 hộ là, là... À nguyên là ở trên này hết chứ nhỉ đúng không nhỉ? ừ. ở trên này hết đúng bà con trên này hết rồi đúng không ừ, đúng rồi. Ừ. Thì bạn là trước nó thấy con đường đi nó vách vách bạn, bạn lên bạn đây là nó không rút được mà mình rút bên này đi à à. nhặt nhặt trùng à thế ạ rồi, rồi, rồi. Thế là đúng là 11 tháng một người làm một con đường và nó là mang tên huyền thoại ừ. các bác công sức của các bác rất là lớn ừ, đúng rồi. và, và mọi người rất là ờ, chịu khó à, mong muốn là mọi người bà con đây đoàn mày, kết mày làm, phát huy mày đi là mà mày phải vâng, đúng không? phải khỏi làng chứ vâng vâng đúng rồi mấy năm mấy tu năng thì nó hết cả hai <laughs> ba đời nó cùng bố sinh cũng được của vâng, vâng. Dạ, dạ, dạ, vâng làng, làng không được cái ừ, đồng này thì nó ba đời trăm năm thì không mình... cháu chú thì mới đầu tư cho vợ dạ. cái đồng này rồi dạ, dạ. Vâng. Rồi, ờ, cảm ơn uh, Tú và mọi người Làm đi làm con gà ăn Làm con gà ăn cơm uh, trưa Đốt lửa lên Ai à, có rau nhìn ngon thế Rau trên bản mình à Không phải mua ở dưới kia mà À, mua dưới à Ồ, trên bản mình là hay trồng được cái rau, rau cẩm mèo ngon mà à, Mô hình rau sạch của anh Tú được bữa nào chưa? Thì ăn hết mùa đông, đông mùa rồi Đang mùa hè, bây giờ trồng xui lại à đỗ rồi trong trong biển hai đâu bây giờ có những loại ai sẽ phải coi chủ không cây không cây mà trong kéo Thớ đây là có thớt thớt huyền thoại của A Tú ấy. Thớt này nhớ đi uh, ờ, cá suối. Ờ. đi suối ờ, tận dụng được mấy khúc gỗ này để làm thớt. Mà mi, cái yếu là cái yếu đu à? Ai à nó gắt nhỉ? Cái là lại à? Ai con em mỏ là? uống đi đưa đưa cho các em ấy uống đi không phải ngại đâu không phải si hổ đâu hiện tại thì à, cũng trưa rồi 12 giờ rồi nên là mình lên cũng đấy à, thì được em tú em mời lên để thăm công trình đã hoàn thành đó thì à, giang cũng đã nói mọi người rồi thì mấy anh em là cũng ở gần nhà nhau thôi tại vì mỗi người à, có một cái à, kênh riêng và kêu gọi giúp được à, đồng bào và nhiều kênh thì rất là tốt và đem lên thì mình cũng rất là vui và khi biết được cái công trình em Tú và mọi người làm trong thời gian qua đã hoàn thành và cái công sức của mọi người làm ra phải nói là, là không thể nào mình có thể tả hết được mọi người ạ Đấy. hôm nay lên đây thì tú đang cùng bà con là đang làm à, thức ăn gà đấy thì mình cũng à, tranh thủ ghi hình cho mọi người xem qua một số đoạn mà em đã làm con đường lên bản đến cái đoạn này thì à, mọi người biết là là chỉ cái lan can em đã làm rất là an toàn đấy để chạy con đường rất là nhỏ hẹp xưa phá đá này bà con từng viên đá đây thì có à, có một cái cầu sắt à, trước đó đã có sẵn rồi thì à, đường bắt đầu lên bản thì trên kia mọi người nhé Đấy, lên đi lên trên núi đó Nếu mà có flycam bay ờ, mình quay cái hình cho mọi người thì nhìn nó sẽ rõ hơn tức là mình ờ, mình không không không, không, không ờ, khó mình cũng không có gì để giúp bà con ủng hộ bà con chút tấm lòng của mình của ít lòng nhiều thôi để chúc mừng bà con đã hoàn thành con đường hôm nay chỉ có vài hộ gia đình đi làm thôi thì con đường này xong rồi thấy em tú em bảo là hôm nay là chỉ lấp chỉ cái đất vào cái ờ, lề đường ven đường nó chắc thôi này anh ờ cái này cát à cái gì đây cát à cát à, à. nói ở dưới cái chân cầu này thì có một cái suối rất là trong xanh và mát luôn mọi người ạ mọi người là hay hay ra đây tắm này tắm nhảy cầu rất là, rất là mát vào mùa hè và thời gian này đang mùa hè mà rất là mát luôn đó cảnh vật thiên nhiên tuyệt vời chung là cả các cháu nhỏ cũng đến làm bạn rất là vui cái này là thịt lợn à, thịt mông đấy và phần nấu là ăn tại rừng luôn dưới này thì à, các cháu đang à, <laughs> nhảy à, nhảy cầu nhảy đá đấy à, nhảy bác xem nào ui đấy ui rồi rồi nó sâu nhờ đấy các cháu nhảy xuống uh, tắm đây rất mát cháu nào cũng biết bơi nhá rồi rồi nước trong nhỉ xanh nhỉ các em không xuống à hả không xuống tắm à không tắm đi tắm xong rồi à thế à à tắm xong rồi à trình đây là cà chua ấy chứ nhỉ cũng như nhiều cả cà chua thóc thóc đúng không ừ. ừ. cà chua ta đấy. cà chua ta là chua rất là ngon mà ăn cà chua rất là bổ máu mà thiếu vitamin đun đun ấy đi đun một nồi một một một ấy nữa đi ấy họ nhét nó Ôi em thấy là bà con mình cũng trồng quế đây nhỉ Đây có cả cái quế này Cái này chắc mới trồng được một năm nó quá Quế bạn kia À đây à? Dạ. à Ở à, bên phía bên kia trồng à? Dạ, Người bà con mình đấy à, à không, không phải là của đồng bào mình à? Bà con mình không không, không trồng cái này bên bên kia thôi là Trồng thôi à? Dạ, mình à. trồng ờ, vừa trồng thôi À đấy à? Đây trồng ở ừ. nhà thôi đây là con đường mà ngày xưa các anh lên đây đây đường cua này mọi người này <laughs> anh kể là cua từ bên này lên xong đây có bác đang đi bộ lên kìa xong kìa cua đây men kia con này cua đây men này <laughs> vào trong làng và nó một cái, cái chặng đường khá là dài một con đường đây là cũng rất là huyền thoại mang tên của em tú trước mà là Giang có làm trên một con trải thì cái đoạn đường mà xưa Giang làm là hai cây rưỡi mình làm đi ba nhánh là một con đường đổ bê tông rộng một mét hai dày là 12 cm đấy bác anh chị nào mà đã từng mọi người đã từng à, theo dõi kênh của Giang là biết rồi cũng rất là vất vả hôm nay được lên trên này thì nó là sự trải nghiệm đầu tiên chúc mừng em à, Vi Tú và bà con đã có con đường thông rồi chắc là mọi anh em mà chuẩn bị vào ăn cơm đây mọi người nhé cơm hiện tại là nấu ờ, chín xong hết rồi sắp là nó ăn ở ờ, dọc đường con đường này luôn huyền thoại nó sinh ra ở khu vực này bây bông cơm lá chuối này và bữa cơm ngày ờ, cuối cùng làm con đường này cũng là ở đây ôn lại một cái kỷ niệm quá tuyệt vời các bạn ạ mất lắm cái xe nó mà tính nó nó mà nó mà chụp phim rồi đấy sẽ có nên là chip của ta lại cái nó thịt thịt thịt vâng bạn ơi em đã biết rồi đây là cải à, với uh, thịt lợn huyền thoại Cam ke đông điếu rồi hết nhỉ. Ba mâm. Ba mu. Nà ma nà rô Đi nữa. Rồi. Không Vào cam. đây nhá. Nước canh này nhá. Mua mua mua. Để có em nó mỏ đi mỏ đi mỏ đi mà đây mà đây mà đây cái mỏ cái nặng của mình là mỏ đấy đó đấy chỗ đây đây này nhá tàn này nè chúng ta ngồi đây ngồi đây ngồi rồi rồi ngồi cho phải nói chú ha đó nó giờ về ăn thì cả ông hay bốn thằng cháu nhá dạ dạ vâng vâng vâng cảm ơn bà con nhá đã vất vả cảm ơn bốn thằng cháu à, dạ. vâng. <laughs> xin mời nhá dạ. mời các nhá dạ. Rồi đã dùng đi à, à, đến bữa trưa rồi thì à, lúa chúa bà con là cũng đã đến tập trung đông hết rồi đủ rồi em chụp cơm trưa cảm ơn em tú rất là nhiều và tất cả mọi người đồng cái chùm mỗi tuổi tình bà con Ôi, mời ờ, tất cả bà con nhá là máu nhá máu cùng ờ, em nhá và ừ. ờ, xin mời tất cả mọi người nhá cùng ăn cơm với mình rau cải này rau cải mua thôi gọi là mua đâu bà ừ, rau cải mua chơi thôi Đổi rau sáng là mua nóng rồi bà con lấy nóng bọc rồi tiết hôm nay rất là nóng nóng phải hơn ba, ba mấy độ mà lâu lắm rồi mình cảm giác là ăn cái em cơm ở rừng ấy nó ngon cảm nghĩ về về lái ờ, bản ờ, ờ, làm xong công trình đấy như nào nói chung là rất là vui nói chung là hạnh phúc lắm cảm giác là tuyệt vời vượt qua một cái sự khó khăn vất vả thì bây giờ nó thành quả nó được như thế thì vui hạnh phúc rồi là cảm thấy um, vượt qua được thử thách trong dạ. cuộc sống đây là một cái thử thách đầu tiên trong trong trong trong lĩnh vực à, làm việc của mình như thế là một cái bước đầu à. nói là mình lên đây thì thôi anh um, chúc mừng và dạ. ví tú gái bản và tất cả bà con ở đây là luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc bình an và cố gắng là thời gian tới em vi tú là giúp được bà con nhiều hơn nữa giúp dạ. mà và là cơm dạ. ác đấy nhỉ sẽ cố gắng hết sức ở <laughs> đây bên cạnh là em à, khánh kinh là kênh chơi bài đấy mọi người mà có sang xem thì đăng ký ủng hộ em đó mời mọi người à, ăn cơm nhé <laughs> cơm đi bà con ăn, này, ờ, ăn uh, xong này. Thì, có lẽ là Giang cũng uh, chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé